không chín được nổ về chúng ta hai nháy sực rỡ tưng bừng phải không anh em? Và ngày hôm nay lô tô kép nổ về chúng ta ba nháy như là 98 được nổ về chúng ta ba nháy anh em nhé. Rất đẹp, rất rực rỡ phải không ạ? Niềm vui nhân 3 cho những ai ngày hôm nay đã chiến thắng phải không anh em? Lô tô kép ngày hôm nay cũng được thể hiện như là 66 được nổ về chúng ta một nháy phải không anh em? Và 99 được nổ về chúng ta một nháy anh em ạ.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 mình chơi thì mình phải phải có ngày thắng ngày thua phải không ạ và ngày hôm nay ở trên diễn đàn công khai không chiến thắng được phải không anh em nhưng trong khi đấy ngày hôm nay ở trong diễn đàn cầu kiến tôi đã bắt cho anh em con 49 phải không anh em thì 49 ngày hôm nay được nổ về cho chúng ta một nháy rất đẹp rất rực rỡ phải không ạ và con 67 anh em nhắc thì 67 ngày hôm nay cũng được nổ về cho chúng ta một nháy phải không anh em Câu kèo là có thật 100% phải không ạ?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 rất rực rỡ anh em nhé và ngày hôm sau 83 được nổ về chúng ta một nháy rất chi là đẹp phải không ạ tương tự như vậy thì ngày 16 tháng 2 hai gấp cho 6 ngày sau sẽ nổ về con 2662 thì tôi sẽ đi bắt độc thủ lô cho anh em tham khảo vào ngày mai bạch thủ lô để anh em tham khảo và tương tự như vậy thì tôi cũng sẽ đi bắt xong thủ lô để anh em tham khảo